à, Kế bên uh, ờ, Kairon sẽ là Simi đáng yêu Còn cái bên mình các bạn hoàng đã đỏ là Kyron xấu trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft nha dạ, dạ, dạ, bạn Dày mấy bạn dày Chơi chơi kỳ trời, gồ với hiệu ta hay lắm với hiệu mình Đừng có trong lòng, à, trong lòng sim cay lúc nào đẹp trai rồi vậy luôn hả vậy luôn hả rồi ok bạn ơi và ngày hôm nay nè mấy bạn có thấy sau lưng của mình có gì không tên tên tên tên mọi người có thấy sau lưng mình có gì không mà một trăm sammy đào đúng vậy ở đây chúng ta đang có một trăm sammy và một trăm phong cận mấy bạn ơi và ngày hôm nay các bạn đọc tiêu đề các bạn cũng biết bọn mình sẽ cùng nhau quay video gì đúng không hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau gọi là đại chiến gọi là hero team đánh nhau trong gọi là minecraft mọi người ạ à. nhưng mà không có phải là bọn mình đánh nhau nha làm sao mình có thể thể đánh Ron của mình được nữa không nó mình sẽ gọi là để cho mấy con gọi là NPC mấy con làm bằng đất sét nữa bạn đó à, bọn nó sẽ đánh nhau nha đấy ghê không ghê không thấy bạn thấy mình đó, cắt tay không nữa, mà sao thì mình quánh nha Ôi trời ơi à, đúng rồi. Đang, đang Phong với Sam với nhau nè Ở đâu làm gì có chuyện Phong với Sam đánh nhau Cái này là búp bê Sam và búp bê Phong Cận đánh nhau hiểu không Chứ không phải em đánh Sam nha Ok Và dạ, ngày hôm dạ. nay nữa bạn ơi Chúng ta sẽ gọi là có lực chơi này Bọn mình sẽ chia thành hai đội Và sau đó mỗi đội sẽ cùng chọn coi bên nào sẽ là bên giành chiến thắng Và nếu như mọi người chọn đúng bên nào bên giành chiến thắng sẽ được một điểm Thì à, trong đây hiện tại là đang có mình với Kairon nè còn à, hội cho em thì có Camui, à, Sammy với lại Simmy thì chắc là mình với Kai một đội Kai rồi Kai rồi Được luôn bạn ơi, được luôn. Ok, được rồi. Tôi là tôi là tôi chấp đội bên kia ba người luôn á. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video nha các bạn nha. Và bây giờ mấy bạn hãy cùng đón thử xem coi liệu rằng là Phong Cận và Sammy ai sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn nha. Gì cười vậy? <laughs> <laughs> tại à, ở ngoài đời sammy hay đánh em lắm cho nên hôm nay vô được đánh sam trong game cho nên em mừng quá ok rồi vô nào thì uh, trận đấu đầu tiên của chúng ta là sẽ là trận đấu giữa 100 không cận và 100 sammy ok rồi thì bây giờ uh, cả hai bên uh, chọn đi bên nào sẽ bên giành chiến thắng tất nhiên là mình sẽ chọn bên không cận rồi tất nhiên bên không cận rồi rồi ok bên hội chị em bên hội chị em chọn bên Sammy đúng không rồi ok được bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu mở cửa cho gọi là bọn nó đánh nhau nha à quên nữa mấy bạn đang xem video thì bạn hãy có nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết rằng là mấy bạn nghĩ coi đội nào sẽ đội chiến thắng nha đây là trận một nè mấy bạn hãy cơm mình là mấy bạn hãy cơm mình là trận một đội nào chiến thắng hãy cơm mình xuống bên dưới nha ok rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mở cổng cho Sammy và phóng cận chuẩn bị mọi người sẵn sàng chưa rồi ok ba hai một đánh nhau ui ui đánh nhau kìa cái gì mà đánh dữ vậy trời ơi các bạn ơi tôi nhìn tôi đã mắt với bạn ơi phong cận đang đánh sam trong game này ạ tôi <laughs> đánh đâu tôi đánh mà tôi nhảy lên như con khỉ luôn kìa ông thấy chưa ui ghê ghê à. cay cay cay ông có để ý rằng là phong cận đang nhiều hơn không hình như tôi thấy phong cận đang đang nhiều hơn hay sao cay ơi hình như bọn mình thắng rồi mình thấy là mình thấy là ôi gặp sao rồi mình định bảo là phong cận nhiều hơn thì mình mới thấy là sammy mới tiêu diệt phong cận ờ, không có đâu ông nhìn nè phong cận nhiều hơn nè kiểu này bọn mình thắng rồi ờ, ờ, ờ, bên nếu em nhìn từ góc bên này em sẽ thấy sao nhiều hơn này nhưng mà nếu em nhìn góc bên này nhiều hơn các bạn ơi ờ thôi cứ từ từ cứ đợi một tí xem coi ai thắng biết liền ui cây vậy ôi gì cây vậy gì cây vậy ừ. ủa no <laughs> đây chiếc vương miệng cho nó xong đi à. Trời ơi các bạn ơi Ở ờ, ngoài đời Sammy là nóc nhà Vô trong game Sammy cũng là nóc nhà luôn các bạn ơi Mình thua rồi <laughs> Trời ơi là trời Vậy là coi như hội chị em đã được một điểm Mình sẽ gọi là bỏ điểm cho hội chị em nè Trời tức quá à. Đây Sim Sam à, là đáng lẽ video này là có rô nha các bạn nha mình có để blog của rô nhưng mà rô hôm nay không có vô được rô đi toilet rồi cho mình đi ok rồi hey, <laughs> tức quá được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận đấu giữa mèo simi và cây rồi à, à, trời ơi thích quá mấy bạn ơi vậy là coi như là mình đã thua ở trận một rồi mình thật là cây cú quá đi vậy mà vẫn thua xa mấy bạn ơi à, từ ngoài đề cho đến trong game bị tham đánh ờ, sao đánh bầm dập luôn á ok bạn ơi được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Kyron đẹp trai và simi xấu gái Ôi à, Gì Ok Rồi Simmy xinh gái được chưa Trời khổ quá <laughs> Rồi ở đây nữa bạn Chúng ta đang có 100 simi Và ở bên này là 100 Kyron Ôi nhìn hùng hậu quá nha Ơi trời ơi Kyron đây bạn yên tâm đi tôi nói bạn nghe nè Kyron Siêu nhân đỏ lúc nào cũng là siêu nhân được mọi người thích nhất Và mọi người gọi là sẽ ủng hộ nhiều nhất đúng không à, Rồi dạ, Ok Tự tin chứ sao không chuẩn bị nhường vương mới để cho xem đây nè, được rồi nhìn nè bác ông phong nhìn nè cây đó là đỏ simi là xanh có nghĩa cây đó là lửa simi là nước mình chụp lửa trời ơi ờ, vậy luôn hả ghê vậy luôn hả được rồi mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết trận 2 sẽ là ai sẽ là người giành chiến thắng nha mấy bạn hãy xem để biết nha ok nhưng mà mình nghĩ rằng trận này Kairon sẽ thắng bạn ơi à, nhưng mà khoan từ từ tôi thấy có gì đó hơi sai sai mọi người ơi nếu như mà Kairon thắng á thì mọi người sẽ bảo là trời anh Kairon con trai mà ăn hiếp con gái còn nếu như mà Simmy thắng thì mọi người sẽ nói là trời Kairon con trai mà thua con gái gì kỳ vậy cũng vậy phần con trai quá phần con trai 12 vết nước thôi không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau dạ. đến với trận đấu giữa Simmy và Kairon ôi rồi ôi rồi đánh nhau căng thẳng quá nè mọi người mọi người theo tình hình chiến sự như này thì tôi nghĩ là Kairon sẽ thắng Kairon thắng, Kairon thắng đi Có gì nữa chị, chứ còn gì nữa Ê, cay cay cay Hình như tôi để ý là Kairon nhiều hơn hay sao Hay hay là do Simi bị đánh thành màu đỏ cho nên nhìn thấy Kairon nhiều hơn ta màu Đúng rồi Simi bị đánh thành màu đỏ Oh no Oh no Hình như là Mình thấy là Mình thấy không ổn lắm bạn ơi Hình như là mình thấy cái gì đó không ổn lắm cay à. Hình như là cay ít hơn rồi hay sao á kỳ vậy không không không không không không ờ, bị bị khu bị khu hơi khỏi khỏi khỏi lắm nha khỏi ôi bên bên bên này còn nhiều bên này còn nhiều bên này còn nhiều không sao không sao cố lên cố lên oh no sim ơi cố lên làm cố lên cái đó đi cố lên cái đó đi oh no tại sao cái đó còn ít quá vậy mình thấy không ổn lắm bạn ơi mình thấy không ổn lắm mình oh, cũng thấy không ổn lắm sao kỳ quá sao giờ cây đó ít quá vậy ủa ủa gì kỳ vậy à, Trời ơi Cái gì kỳ vậy Simi bà đang vui mừng quá kìa các bạn Trời ơi trời Ê, Trời ơi tức á bạn ơi simi còn đúng năm con thôi trời là trời vậy mà vẫn tua cái đòn thì thế nha cái đó tại sao ông vô dụng với hả cái đòn có đánh đánh nhau con gái mà nó cũng không thắng vô dụng không bạn ơi bạn từ từ nha bây giờ ở đây là một hai bốn năm thì còn năm simi nhưng mà nãy mình nhớ là bạn đánh còn dư nhiều sammy lắm ui trời ơi ờ thì thôi không nói nhiều nói chung thua là thua đừng nói nhiều đừng lý luận mệt quá rồi sợ chưa ờ, sim sam mui được thêm điểm rồi cay quá thôi được rồi không sao Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa ông chùm PvP của Hero Team okay. Official và Mimi ha, Lần này thì mình nghĩ rằng Siro sẽ giành chiến thắng bạn ơi Tại vì Siro biết sao không? Siro là ông chùm PvP mà Cố nha Siro cố lên, cố lên, cố lên Ủa cái gì đây? Siro? Ôi ca hỏi chị em đây, hỏi anh em đâu Siro gì đâu dạ, dạ, <laughs> ok bạn ơi tôi vui quá rô ơi rô ơi rô à, biết dạ, gì không rô rô lại đây rồi rô lại đây rô rô lại em nói rô ghé rồi ừ, simmy với lại sammy mới là nó đạt không anh ừ, bắt đạt em ừ, buồn quá à, hai cái người kia hai cái người nữa ấy hai cái người là bạn gái của gọi là mấy đứa em của tôi hai cái người là được quyền là bắt nạt em tôi nha tôi đội gấu anh đã lên đánh trừ đánh treo đầu hai người đó, rồi sao anh thắng nên mới có vương miệng rồi đó anh ừ. Thôi được rồi Không sao Trận tiếp theo là trận giữa Siro và Mimi Rô à anh hãy lấy lại danh dự cho bọn em <laughs> Bây giờ Mình không khóc nữa bạn ơi Mà mình chuyển qua mình cười rồi Bởi vì lần này đã có ông chùm BBB của Hero Team Siro ừ. Official vào đây để gọi là cùng bọn mình chiến đấu Rồi để nãy giờ Từ nãy giờ bọn em bị ăn hiếp nhiều quá giờ Rô phải lấy ra danh dự cho bọn em ừ. hiểu không Anh sẽ trả thù cho cay với Phong Anh sẽ tiên Phong trong đầu quân ai Đánh nè nè ok được không rồi anh cùng không được không được đánh tung anh phải để cho mình nó đánh cơ rồi ok bây giờ trận đấu giữa một trăm Zero và 100 Mimi Mấy bạn hãy comment xuống bên dưới trận này ai sẽ là người giành chiến thắng nha Thôi chị Tôi phải thắng Tôi phải thắng Rồi ok yeah. Chuẩn bị nè ba hai một Bắt đầu Trời ơi Cái gì quá dễ sợ vậy Không lớn không đâu nhìn Hai màu này đẹp quá ta hồng đen này Hồng đen lát pin tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo không ơi sao anh ấy màu hồng vậy nhiều màu đen rồi không à, em cũng không biết nữa nhưng mà sao em thấy màu hồng nhiều quá ta gì kỳ vậy ủa gì kỳ vậy mày nói là gì thôi anh dạ không sao màu hồng nhiều vậy cố lên siro ơi cố lên con trai không thể nào thua con gái được ôi ôi ôi nhiều hơn rồi nè ôi sao sao sao nhiều hơn rồi nè xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi thấy me me nhiều hơn thấy me me nhiều hơn ủa khoan giờ me me là nhiều hơn vậy ui hay quá hay quá đâu ơi hay quá hay quá hay quá yeah trời ơi các bạn ơi siro thắng rồi yeah anh em chúng ta thêm một viên kim cương vào nào trời ơi hay quá ờ. hay quá hội anh em thắng hội anh em ờ, thắng đây là một giải hoa để chia buồn với mimi Mấy bạn thấy <laughs> Một giải hoa để chia buồn cùng Mimi các bạn ơi Được rồi, vậy là trận này Siro đã là người giành chiến thắng Trời ơi, tôi tự hào về người anh của tôi quá mấy bạn ơi Lúc <laughs> dạ. đấy là danh dự rồi Thôi chị em à, 30 chưa phải là Tết Mấy bạn đừng tưởng mấy bạn thắng được hoài, hiểu không? Được rồi, dạ. bây giờ dạ, sẽ là trận đấu căng nhất từ trước đến nay trận đấu giữa hai người lớn tuổi nhất Hero Team đó chính là em có thể được bảo tuổi nhất cái bùa à, rồi rồi lớn tuổi đó quá luôn rồi rồi rồi em em sẽ không nói lớn tuổi em xin lỗi được rồi giữa hai người gọi là à, người chị và người anh trong hero team đó chính là Mr. Ờ. Bịch và Camui let's go trời ơi tôi lại cười tiếp mấy bạn ơi bởi vì là siro thắng rồi tôi vui quá bây giờ sẽ là trận đấu giữa mít dịch và cá mui một trăm mít dịch một trăm ca mui <laughs> trận này nha mấy bạn các bạn ơi các bạn trận này á mà ca mui mà thắng mít dịch đó ha tôi sẽ nói cho dịch biết để dịch đuổi ca mui ra khỏi tim luôn ok Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi ờ mít tao dịch làm sao quýnh lại ca mui được ok để dạ ok coi bạn ơi để, để coi được bây giờ bọn mình lấy hoa màu vàng ra để bọn mình ủng hộ dịch nào mọi người đây có hoa hồng nè mà hướng dương nè cút ra thử lên không sướng tông mày mắt sướng rồng sướng rồng thằng tôi là tôi là tôi cầm hai bông hoa của dịch để tôi đứng tôi nhảy tôi ủng hộ dịch nè rồi ok ơi, dịch trời. ơi hãy đem lại niềm danh dự cho hội anh em như dịch rồi ok trận đấu giữa mít tới dịch và ca mùi mấy bạn hãy comment xuống bên dưới coi ai sẽ là người giành chiến thắng nha yeah. còn bây giờ thì không nói nhiều nữa bắt đầu vô luôn nha mọi người à, ba ok làm gì vậy ủng hộ dịch ủng hộ dịch ủng hộ dịch hợp lý hợp lý hợp lý được được được lấy bộ đồ ra lấy bộ đồ ra rồi đúng rồi lấy cái bộ đồ ra ủng hộ dịch anh em ơi đặt bộ đồ của bạn vô ủng hộ dịch rồi trời ơi một vàng ủng hộ luôn trời ơi cái gì vậy ủng hộ dịch rồi ok chuẩn bị nha đi ra là anh em thích mặt ba dạ. hai một bắt đầu hey ôi trời ơi ôi trời ơi tấm đó mọi người ơi đó tụi em nhìn quá vậy không biết là ai thằng hai đâu bởi vì ờ. một nó cũng nhiều một cam cũng nhiều cái màu này khó phân biệt ghê luôn á mọi người khó cho nó mọi người không phân biệt đâu không biết không phân biệt ờ, màu hai ngày tư quá vàng nhiều vậy sao tôi thấy nó nó giật nhiều hơn nè nó giật nhiều hơn nè hay quá vậy đó thì hay quá vậy ơi dịch mạnh vậy ui dịch mạnh quá sức mạnh của trưởng tim sức mạnh của trưởng tim oh no <laughs> ôi ôi ôi trời ôi ôi hay quá my god mọi người ơi cái cái số lượng này còn đông hơn cả sáng lúc ờ. đầu nữa trời ơi mấy bạn ơi bạn nhìn đội quân của dịch chỉ gọi là chết có mấy con thôi còn lại còn đều còn sống hết chủ xịn quá đúng là chủ xịn có khác tặng bông đi dịch tặng bông cho dịch nè à. trời ơi dịch hay quá dịch ơi trời ơi tự hào quá rồi anh em chúng ta được thêm một điểm nữa vậy là hòa cai ơi trời anh em mình có hy vọng rồi cai ơi hòa rồi hòa rồi về yeah, về yeah. rồi ok và bây giờ sẽ cùng nhau đến với trận đấu cuối cùng cũng là một trận đấu căng nhất tất cả các thành viên của Hero Team sẽ đánh nhau và để xem ai sẽ là người sống sót cuối cùng tem tem không tem người thẩm này mới người thẩm á không ôi, ôi chị ơi chốt đơn luôn chị ơi chốt từ đơn nãy giờ đơn. là chúng ta đánh quá nhiều rồi cho nên trận này sẽ là trận tất cả mọi người đều đánh nhau hết rồi ok ừ. trận tiếp theo bắt đầu Đấy, rồi bạn ơi bạn nhìn nè ca mui cầm kiếm ca mui chém dịch cơ bạn ơi trời ơi Ôi, ơi. trời ơi dạ. cái người này thua thua xong cây kìa thua xong cây kìa thua xong cây thua xong cây tử nha con thua rồi bất tử nha bất tử gì bất tử gì không biết em em không có làm nha em không có đụng vô nha thôi mời có bắt đầu tiếp trận tiếp theo nè tên tên tên tên tên và bây giờ sẽ là cái gì vậy đâu gì kỳ vậy đâu để à. anh hiểu nha như vậy để bên kia thấy được gọi là cái cái cái cái cái cái bá đạo của chúng ta bên kia không chơi đúng rồi vậy là một mình là tay to đúng không anh cái tay mình phải to vậy đúng không anh to lên em nè to lên to lên thôi không cần không cần để em để em chỉnh em chỉnh cho skin em cái tay nó to lên đây đây đây <laughs> trời ơi rồi đó cái tay mình to lên các bạn ơi tay to nè tay to nè rồi ok và bây giờ sẽ là trận đấu căng thẳng nhất từ đầu đến giờ đó chính là trận đấu giữa tất cả hội anh em và tất cả hội chị em học an tự thấy gì sai sai nha sao phong cận bên này bị đánh gãy chân rồi <laughs> ủa gì kìa ủa gì kìa ủa gì kìa ê ủa sao không cầm hai mét gãy chân rồi <laughs> à trời ơi bạn ơi trận trước sammy đánh mạnh tay quá phong cận của mình bị gãy hết chân rồi bạn bạn nhìn nè đội quân của mình gãy chân hết rồi à, trời thôi không sao không sao kệ kệ đi mấy đứa cố gắng lên nha mọi người bây giờ mấy đứa mà thắng anh sẽ đãi mấy đứa một chầu cáp kfc ok rồi Bây giờ sẽ là trận đấu của Hero Team mọi người nha Và bây giờ mọi người hãy comment xuống bên dưới xem coi Hội anh em hay là hội chị em Ai sẽ là người giành chiến thắng nha Còn bây ừ. giờ thì Chúng ta chuẩn bị Mọi người sẵn sàng chưa chứng Sao Vì sao? Vì sao? Ok được Chị em Chuẩn bị Bắt đầu Ôi Cố lên hỏi anh em Hỏi anh em phải chiến thắng nha Đúng rồi, đi, cắn đi Câu đổ nhiều vô Ôi ôi, căng thẳng quá Bây giờ tôi không phân biệt được bên nào nhiều hơn bên nào luôn các bạn ơi Ủa sao Nhiều quá. ngồi tâm sự nhau vậy? quá. Oh my god, oh my god, đông quá, đánh nhau căng thẳng quá. Oh my god, bạn nhìn nè. Sẽ là người cuối cùng với Lần đầu tiên, lần đầu tiên Hero Team đánh nhau nhiều như vậy. Em còn nhiều lắm luôn đó mọi người. Ui, sao hỏi anh em ờ, nhiều hơn nè. Tôi thấy hỏi anh em nhiều hơn nè. Ô, ờ, ô, tôi thấy hội anh em nhiều hơn Trời ơi, nhìn hội chị em nằm xỉu hết nè bạn ơi Ôi, em một, một, một, một đám rồi Trời ơi, trời em hồi xin. trời em hồi sinh Ủa, cơ hội cho em hồi sinh đâu vậy Cái gì vậy Ủa Ủa Trời Ủa sao sinh đi Hãy súng lại đi Ê chết rồi chết rồi Tôi chỉnh nhầm cho hội cho em hồi sinh được rồi nhầm Trận đấu bắt đầu lại rồi ok, bọn mình đã sắp xếp lại hết mấy con này rồi nè Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu lại nha bạn Trận hồi nãy á là là hội chị em có hồi sinh cho nên là không tính Bây giờ chúng ta bắt đầu lại nha bạn nha Rồi, ok, chuẩn bị nè à, Mọi người sẵn sàng nha ba hai một bắt đầu ơi tôi quên chỉnh nói em tôi quên chỉnh cho bọn nó quýnh nhau rồi khỏi bắt đầu lại nha mọi người thôi trời ơi bạn ơi từ nãy giờ lỗi hoài lỗi hai trận luôn á bây giờ bắt đầu lại nha các bạn xin lỗi bạn <laughs> ok lần này là chắc chắn là được rồi nè bây giờ sẽ bắt <laughs> chắc, chắc chắc cứu rồi ok bây giờ bắt đầu luôn nha chuẩn bị nè một hai ba đó chị rồi cố lên cố lên đây simi à bớt la hét đi bởi vì hội chị em sắp thua rồi không cần phải la hét gì đâu đây giờ mình thấy công bằng này đánh lâu hay là lâu luôn đó công bằng công bằng công bằng ơi tôi là tôi tôi vẫn có niềm tin rằng là hội anh em sẽ thắng nha tôi hỏi anh em hội anh em chắc Ê, hình như tôi thấy hội chị em nhiều hơn cao luôn đó Đúng rồi, em cũng thấy vậy á chị Ủa? Ủa? <laughs> Hình như có gì đó sai sai Yên tâm, yên tâm, anh em win Anh em win, anh em win Anh em mãi đỉnh đúng không? Anh em mãi đỉnh rồi, anh em mãi đỉnh hình như hơi sai sai ơi vâng. anh em mãi định anh em mãi định anh em mãi định anh em mãi định cứu anh em ơi hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá cứu anh cứu anh hỏi em hay quá còn một mình cam vui <laughs> yeah lần này hỏi anh em đã giành được chiến thắng không ơi sao hội những gì vậy sao mà siro thì ờ, hẹp xẹp lại còn caron thì ờ, bị ờ, đẹp lép một cái bạch ra em yeah mấy bạn ơi vậy là hỏi anh em bọn tôi giành chiến thắng rồi hỏi cho à. em cởi vương miệng ra cởi vương miệng ra hỏi anh em đeo con vương miệng kim cương lên nè trời ơi tức quá đây quá vương miệng kim <laughs> cương dạ. câu hỏi anh em hay lắm hay lắm trời ơi <laughs> anh tự hào về mấy đứa anh tự hào về mấy đứa anh yêu mấy đứa quá à camui dám gọi là đánh vào nó hả em chỉnh cho camui về game mất không cho nó quýnh lại camui nè đó trời ơi à simi à simi à simi à Simi dám đánh bọn nó à Được Simi đánh bọn nó à Tôi để cho đánh Sim luôn nè Sim đánh vào nó à Sim đánh vào nó à <laughs> trời ơi đang đuổi sim đánh kìa bạn ơi đó <laughs> ok bạn ơi vậy là nếu như bạn nào comment xuống bên dưới là hội anh em thắng thì chúc mừng các bạn mấy bạn đã là người đúng mấy bạn đã giành được chiến thắng rồi đó cảm ơn mọi người rất là nhiều yêu mọi người ok yeah yeah yeah yeah lần này hội anh em mình đã lấy được danh dự danh dự của hội anh em mình rồi bạn ơi từ trước giờ bọn mình chơi game với hội chơi em bọn mình thua nhiều quá cuối cùng cũng thắng rồi mừng quá ok được rồi còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này ơi mọi người có thể tập trung lại đây chào mọi người với tôi được không yeah, yeah, yeah.